má hở hở thằng cái có cơ hội là tao leo máy bay tao ngồi liền thấy không ừ. nói chứ ờ, qua hôm nay nếu mà anh lên thì anh sẽ được lái máy bay rồi đó đúng, đúng, đúng, đúng. thì anh sẽ trong làm, một, một trong à, hai con anh thích con nào em sẽ nhường anh con đó có thể là anh sẽ lấy con uh, bay chậm thôi anh không cần bay nhanh ok tại vì kỹ thuật bay quan trọng bay kiếm bay bay trong này cần kỹ thuật nhiều hơn anh phải còn lên té nó bay con mẹ đó em còn cớp bên nó muốn ối luôn vậy Ừ, vậy là mày BT bay anh bay rồi. Sao bay bay chiến lắm anh. Không, BT bay hay lắm anh. Thì nó bay chiến lắm anh. Nó là chưa vô cái cam của em thôi. Là em muốn tí nữa còn giờ. bây giờ mày thích không? Tí nữa lên được nâng nếu mà anh được nâng lên officer á, là anh sẽ lên trực thăng đêm nay mẹ anh đêm nay anh dành Asu của thằng Sabathan luôn. Ừ. Mẹ anh cho Sabathan ngủ bên ói một đêm mới sợ. Trời cái cam của anh tê lúc lúc Nên cô mẹ, anh có những pha bay mày tin mà đi về anh đến anh còn đéo tin là đi về nó sắp va vào cái trụ điện không Pha nó nói làm gì còn mấy trong thành phố mà nó đảo này nên tên nó quay đầu á ý là nó, nó quay đầu nhanh nó đi dí tội phạm nó dí ừ, ờ, nó không mất dấu đâu nó còn cho nó hay lắm Dante mà nó nó nó, nó dí là không không bị mất dấu rồi cái đó là kỹ năng riêng thiên lý do coi anh thấy không Dante nó ít on lâu nó vô nó nó quậy quậy nó chửi chửi mà đâu đâu kích nó đâu giờ là cũng có lái quay hay quá mà sắp tới có sắp tới có thằng à, cạnh tranh vị trí lái máy bay với lại Dante đậu đâu ra con Forester vậy mở hòm ra mới hai hòm ra đó fan hai hòm ra luôn à ừ trăm k trăm k không à, mày mày xuống đó nhà trăm k trăm k nghèo hay xui lắm mà giàu hay hơn lắm anh thì không rồi. giàu anh không giàu Đó. anh chỉ có nhiều cà dạ. thôi anh chỉ có nhiều cà phê thôi anh mẹ à, mày cứ mà con Ford Forraptor này nó bốn chỗ nha mấy cái cửa sau mấy cái ghế cái nội thất bên trong con Forraptor đẹp đẹp phải luôn luôn à. mà con này em không thích cái kiểu nó vậy em thích kiểu kia không kiểu không. này mới có tiền đó fan nó là F150 Raptor nếu mà nói đúng Raptor nha Việt Nam mình đâu mấy con Raptor Việt Nam mình không bằng con này nếu mà em ờ, Việt Nam mình là cái... Ranger ờ, Raptor nếu mà em coi con Raptor của bọn Hàn Quốc nó qua Việt Nam để nó đi ờ, giải á, nó đi giao lưu á mà còn to F150 này nó phi mà em nghĩ đường trường mà đường đèo á nó bám đường kinh điển luôn má bọn nó phi hai trăm hai trăm mấy mà bọn nó thì cứ đơn giản là mày. cái con F150 Raptor đó về Việt này... làm phải trên 4 tỷ con này đâu phải mươi 150 to đâu nó đó em một em F150 luôn đó F150 Raptor đâu rồi nhìn khác với ngoài quá ta nhìn cái vàng đèn phía đích đi cứ biết cứ biết F150 hay không là nhìn cái dàn đèn đích, dàn đèn đích là nó sẽ cong. Với lại cái cái DB cái, đợt, sẽ, cái đèn DB của nó đẹp đèn đèn đèn đèn demi này là con to không có nha trời dạ, con không lùi lại em coi lại ơi anh để cho bản xe dạ. đó á nhà dạ, tôi toàn là bán tải không à ông chỉ có f 150 to này chưa có thôi nhà tôi đi hai cửa không à thì mẹ con này đéo giao dịch được chứ không giao dịch được thì mẹ bán ra 2 mét lấy tiền xài cho mua mẹ chứ sao nó phải bán chứ bây giờ nếu mà nó nó nó để giá trị xe kiểu đó rồi nó không cho bán ra thì cái xe đó còn giá trị đâu đúng rồi xe đâu có giá trị đâu cái, cái gọi là Trời giá trị thu dâm chơi chán rồi đem bán dính phủ à ừ. giá trị thủ dâm á nói à, giá trị nhiều con, thôi chứ không bán con này là độ full rồi men con nào con nào con con rất to này là in game này á in game là cái option không có độ nó chỉ độ nó chỉ độ mỗi cái cảnh gió ở sau cái thùng thôi cái đấy cái đèn trên đầu đó là gắn thêm thì đó thì nó cũng là độ rồi em nó độ rồi ừ. ok nhưng mà ý là cái xác xe thì nó vẫn như vậy à con này nó chỉ gắn thêm đồ chơi chứ không phải là độ full ừ, gắn gắn đồ chơi ấy chứ nó phải thay ờ, body đâu nó chỉ gắn ừ. thêm cái cánh gió phía sau á nhưng mà con này nếu nói đúng nha cánh, là cánh gió cánh vô nhìn rách phải liền đấy ừ xấu phải luôn nhưng mà con này nói đúng nhá con này không có giá trị lưu thông trong thành phố nhá có mà anh Việt Nam mình có mấy chiếc đó. Việt Nam mình có mấy ở Việt Nam mình ở Việt Nam mình được thôi nhưng mà ở nước ngoài là nó không có giá trị luôn không? trong thành phố em hiểu không? Đâu, em con... thấy Mỹ nó ờ, chạy mà. Mỹ nó chạy à, đây. Con này 2022 Mỹ nó chạy nhiều mà. Ừ. Ủa điện có mẹ sao anh cứ relock rồi mà không không thấy cái chip ball ta bị lỗi vậy ta. Ở Việt Nam mình có Đọc ờ, mấy con uh, 5 5 năm năm mấy ta, năm năm không hay là năm bảy không gì đó. Mấy con đó mới giữ, mấy con đó là bốn bốn bánh sau á à, biết biết biết bạn biết bạn Việt Nam mình có một con hay sao một con màu đỏ giống cây chó con. vậy đủ ở ngoài <laughs> ờ, ở ngoài phan thiết anh có một con là tám bánh xe cũng má con đó nhìn vãi lộn lắm đi con mẹ nó tám bánh xe là bốn bánh sau với lại một hai bánh trước đúng không bốn bánh sau bốn trước luôn em tám bánh mà ờ bốn bánh sau bốn gì bốn bánh sau đậu, xe đậu xi hả bốn bánh sau bốn bánh trước ừ. tám bánh ờ à con Lọc mẹ xe đậu xe với anh xe không con xe đó nó nó ở ngoài luôn mình mẹ to phải lồn ấy ấy là ấy là giống con đậu PC á đậu mà không con Camacho trong game này có này trong game này không con Camacho không phải con Camacho không phải trong con game con sankin kinh bánh à trong con sankin con sankin mà sankin mà cái hàng trong cái hàng trong game offline á ờ, sáu bánh à tám bánh điệp con mẹ nó bự mà điệp mẹ gai mà gai của nó to nhá điệp mẹ nó phi đường cát với lại đường nước thì điệp mẹ bao ừ em nghĩ mà thằng chủ xe nó dám nói một câu là được con mẹ anh em nào thích đi lặn tôi chở anh em bằng con này đi lặn luôn chơi vậy có nó có nó, đi dưới nước luôn đi dưới nước được luôn nó không không ngập được tới ống bô của nó mà nói chung không không tới ống bô của nó là được mà đi con mẹ sợ phải lùn con mẹ con đó nó leo đường cát nhá, được em thấy nó phi veo veo con Forester 2020 chắc giờ còn khoảng à, tỷ à, tỷ mốt tỷ hai con gì có Raptor F150 Raptor tí Raptor F150 là ba tỷ mấy 4 tỷ á, ngoài 4 tỷ mới, mới ra biển 2020 2020 mà bán 2020 để F mà. F150 Raptor là khác với Ranger Raptor nha. Yes Ranger, sir. Ranger Raptor là 1 tỷ tư ra biển. Ngồi xong ngu mẹ rồi. dễ Điệp con mẹ mất cái à, súng luôn rồi. Không anh spawn về nhà tù luôn ạ. À sao được được có cái spawn về nhà tù ấy còn được bóng nhầm lúc lại đi lúc video lại có mất có mất gì không